rồi cũng như là nhập mã captcha và nhấn vào nút đăng ký này để tiến hành tạo một tài khoản hoàn toàn miễn phí 100% nha Ok, sau khi đăng ký tài khoản thành công rồi thì em tiến hành đăng nhập như bình thường cho mình nha Ngay này sẽ thông báo như này thì em nhớ đọc kỹ cho mình nha ở đây sẽ có rất nhiều thông tin cực kỳ hữu ích về app đấy rồi đọc xong rồi thì em nhấn vào close để đóng này và đây thì mình cũng đã test nạp 5 TX rồi và bây giờ mình tiếp tục là tiến hành nạp tiền luôn để anh em à, biết cách nạp tiền nha em nhấn mục uh, deposit này là nạp tiền đấy thì em qua ra ở đây chúng ta sẽ có hai tài khoản nạp tiền là tài khoản cơ bản và tài khoản tài chính nhá ngoài ra bên dưới đây sẽ có các thông tin lưu ý cũng như là nốt tức là ghi chú này anh em có thể uh, dịch sang tiếng việt này nhấn biểu tượng dấu ba chấm này này kế tiếp chọn à, dịch nhá ok ví dụ đây mình nạp tiền vào tài khoản cơ bản mình sẽ nhấn chọn vào tài khoản cơ bản này thì ở đây sẽ có hình ảnh mã qr cũng như là địa chỉ ví tiết của anh em nhé đó min nạp ở trên app này là 5 tx rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành truy cập vào ví Binance của mình để lọc tiền vào địa chỉ ví này nha rồi như đây mình chia sẻ là mình sẽ truy cập vào ví điện tử uh, ờ, Binance thì uh, em nào chưa biết cách đăng ký tài khoản ấy, thì mình sẽ để đường link đăng ký ở dưới phần mô tả nội dung của video nha khi em đăng ký qua đường link uh, đăng ký uh, Binance của mình ấy, thì em sẽ được giảm ngay 10% phí giao dịch nha thì uh, ok đầu tiên nhất là mục địa chỉ thì em sẽ tiến hành dán địa chỉ ví tích vừa nãy cho kia vào đây nha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 4 TX thành công thì ờ, sau khi chuyển uh, 4 TX thành công rồi thì em sẽ tiến hành chờ lan duyệt và bây giờ mình sẽ tiến hành quay trở lại App nha. và anh em cũng nhớ lưu ý nhé là khi lan duyệt tiền chuyển xong rồi ấy, thì em nhớ nhấn vào đã hoàn tất quá trình nạp tiền để xác nhận rằng mình đã chuyển tiền đến app rồi nha. Rồi thì hiện tại thì uh, chắc chắn một điều là Binance chưa duyệt nên mình sẽ chưa được cộng tiền nha. Thì uh, trước đây thì mình đã nạp 5 TX rồi bây giờ thì mình nạp thêm 4 tích nữa thì ở đây sẽ có tổng là 9 tích nha thì hiện tại chưa được cộng thì uh, trong lúc chờ đến cộng ấy, thì mình sẽ chia sẻ review cho anh em những mục khác nha như ở đây uh, sẽ có mục uh, trading tức là thương mại này. thì đây là cách kiếm tiền thứ nhất ở trang này anh em nha đó ở đây có 4 phần trăm và anh em cũng lưu ý nhá là mỗi ngày chúng ta sẽ vào đây để thu này anh em nhấn vào định lượng uh, doanh thu giao dịch và nhấn vào nhận để tiến hành thu nha đó sẽ thông báo là hoạt động thành công này thì à, bốn 4% này là mức trung bình thôi của anh em là bao nhiêu thế sẽ có mức lợi nhuận khác nhau anh em nha rồi kế nữa thì mình sẽ chia sẻ review cho anh em ở à, mục à, đầu tư này thì ở đây sẽ có 5 gói đầu tư nha và mỗi gói thì chúng ta sẽ có lãi suất khác nhau đó anh em muốn đầu tư gói nào thì em nhấn chọn vào này và kế tiếp thì sẽ tiến hành nhập vào cổng đó nha và cuối cùng nhấn vào tham gia để đầu tư nha rồi ngoài ra nhé là anh em nào mà muốn cập nhật tất cả những thông tin về app này ấy, thì em sẽ nhấn vào biểu tượng hình chuông cho mình này kế tiếp nhấn vào doanh thu hàng ngày và các chương trình khuyến mãi này thì đây sẽ lên tất cả những thông tin về app này nha nào là một này là sau khi hoàn tất đăng ký thì em sẽ nhận được cả 8.000 tx miễn phí này rồi tiếp nữa là các sản phẩm tài chính này đó rồi mức uh, lợi ích của người dùng này hay là tỷ lệ thanh toán cơ bản cho đầu tư ví nha Kế tiếp nữa, thứ năm là quảng bá ví, giới thiệu và chia sẻ đầu tư cho bạn bè này. Và cùng thứ sáu là cung cấp cho mọi khách hàng sự an toàn, hiệu quả và ổn định anh em nhá. Ngoài ra rất nhiều anh em quan tâm đến mục rút tiền đúng không? Thì mình cũng làm một video riêng về cách rút tiền rồi. Thì link video đó mình cũng sẽ để dưới phần mô tả nội dung của video nha Rồi thì ở những video tiếp theo mình sẽ làm những video chi tiết hơn về app này. Anh em hãy cùng nó chờ xem nha Còn bây giờ, hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo của mình trên kênh nha. 心想。